cascalho, bicho confiado, sempre gaiado, comprimento, zé, bicho malhado. Santos, cascalho, sonho livre, mas eu sei, sou amigo, mulher que sei, sem marido, tudo na cheia, Sao đỡ được Anh bạn à Tôi có thể phúc mình sang anh được không Để giảng hòa đi here, boy. Sao lại không nhỉ? こいつらは人間のことを人から見た猿それ以下の人が make you know, I make you know. Anh bạn à Điểm màu tốt đi Anh ấy điểm màu tốt một cái Để dẫn hòa đi Sao mà được